một lời chào, một món quà đặc biệt của người xứ nghệ dành tới Hải Dương để đền đáp lại những tình cảm của tất cả quý vị. Ca khúc Thương Quê có chiều thu từng vệt nắng cuối ngày như rác bạc trên cánh đồng lúa chín quê là nơi trai ăn mùa giáp hạt quê là nơi gọi che xanh che chát buồn lọt lòng đã biết uống người ơi cô bạn sông Lam quê dòng nước chảy mát lành năm tháng chờ phù sa về xanh tốt ôi sứ nghệ nặng nghĩa tình sáu trước ru dòng lam bằng giọng nói nhẹ nhàng anh yêu quê em mùa cải hoa vàng mùa hè phượng rộn ràng hương sắc đỏ mùa sen nở bên đời anh muốn nói từ lần đầu mới tới sự nghề ân tình yêu lòng người ơi quê là nơi những đêm trắng mời gọi đưa mái chèo nghe khúc hát bên sông vì dằm ơi ấm mái quê là nơi chẳng đường xa phàn xám trên đường đời khi mọi mệt bước chân quê nghèo ơi ấm mãi trong lòng ta thăm thẳm mãi về miền quê yêu thương tâm hồn anh trú quên dù cho quê của ai có bất kỳ ở đâu, ở địa danh nào thì có lẽ rằng quê sẽ là nơi để tâm hồn của chúng ta trú ngụ và nơi yên bình nhất để khi mỗi lần mỏi mệt chúng ta lại tìm về đúng không quý vị